Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại, bây giờ cũng muộn rồi các bạn Hôm nay mình cũng rất là bận Nên là lên kênh chút số tất cả các bạn tham khảo Như hàng ngày, thì hôm nay cũng muộn Thì à, hôm nay là ngày thứ hai ngày đầu tuần các bạn nhé Thứ hai ngày đầu tuần thì là ngày 22 tháng 4 năm 2019 Thì à, đặc biệt của chúng ta thì đã có kết quả số số kiến thiết miền Bắc Đặc biệt của chúng ta thì đã về là 19 các bạn nhé Lại tổng 0 19 tổng 0 vẫn liên quan ngày hôm trước các bạn ạ hôm trước của chúng ta là 03 thì lại về hôm nay là, là tổng không mình rất kết hôm nay rất kết chạm 9 rất là kết nhưng mà không được bạch thủ không được uh, à, 19 <clears throat> nhưng mà chúng ta vẫn ăn được uh, à, 19 các bạn nhé hôm qua mình không không không uh, khoanh những uh, con kết ở trên uh, kênh thì mình kiểm tra mặt lô tô một chút các bạn nhé 09 của chúng ta hôm nay về hai nháy này 19 và hai nháy này thì về luôn bạch thủ đặc biệt luôn riêng 69 của chúng ta hôm qua chúng ta ăn được 69 ba nháy thì hôm nay vẫn ở lại đó là hai nháy 69 73 thì hai nháy này 78 thì hôm nay nó lên top đầu dòng bạch kim các bạn ạ rất là khó chịu lên top đầu dòng bạch kim của chúng ta thì hôm nay thì lại ra cho chúng ta đó là ba nháy 78 đứng đầu tốt không ai dám chơi không ai dám chơi các bạn không ai dám tham khảo thì ngày hôm qua mình chốt cho các bạn là bạch thủ 08 và song thủ là 68 à 6776 thì chúng ta phần lô tô đầu 8 chúng ta bị câm này đầu 9 bị câm này còn đâu là chúng ta phần lô tô ở trên kênh thì chúng ta không ăn được thì cái dàn đặc biệt mình lên cho các bạn đó là 48 số thì đã có 19 các bạn nhé đã có 19 đây đã có 19 là dàn 48 số các bạn chúc mừng các bạn nếu các bạn xem đặc biệt thì các bạn ờ, kết đặc biệt thì các bạn ờ, có thể tham khảo và chúc mừng các bạn còn đầu ờ, hôm ngày hôm nay đấy là ngày 24 tháng 9 à, 24 tháng à, quên xin lỗi các bạn 22 tháng 4 năm 2019 thì đầu 9 đầu 8 câm thì ngày mai nó vẫn liên quan các bạn nhé thì ngày mai nó chắc chắn nó vẫn liên quan đến chạm 9 hay là tổng 9 tổng 8 các bạn ạ vẫn liên quan đấy mình khẳng định các bạn vẫn liên quan hôm qua các bạn nhìn này đầu 5 câm và tổng không luôn thì ngày mai là chạm 8 chạm 9 này thì nó liên quan nhau thì ngày mai nó sẽ liên quan đến nhau và đặc biệt các bạn nhé đặc biệt của chúng ta đang chạm chín đẹp thế này mà nhưng mình sẽ không chỉ cầu các bạn nhé cầu thì mình sẽ không chỉ cho các bạn thì tại vì là vì sao vì rất nhiều các kênh như bên mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo thì đều nói chỉ tất cả các cầu kèo từ lô tô trên đặc biệt thì sẽ giam vào sẽ không ra được các bạn nhé thì mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo thì hôm nay chúng ta là ngày đầu tuần rồi bạch thủ lô ngày mai mình chốt cho các bạn đó là con 90 còn đâu tất cả những con số ở à, mình chốt trên chốt trên uh, YouTube cho các bạn là con số tham khảo đó các bạn nhé lót đó là con 91 các bạn nhé lót con 91 xong thủ ngày mai đấy xong thủ ngày mai đó là con 79 và 97 đang gan như ngày mai mình rất kết còn cái dàn đặc biệt 33 số đây trùng máu với các bạn thì các bạn có thể tham khảo mình hôm nay mình không kết cái dàn này, dàn này mình không kết con nào cả mình kết cả dàn không kết riêng một con nào hết thì cái dàn 33 số cho các bạn cho ngày 23 tháng 4 năm 2019 ngày 23 tháng 4 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ lô là 90 và lót 91 và xong thủ lô là 7997 cái dàn 33 số dàn đặc biệt đây các bạn có thể tham khảo <clears throat> còn hôm nay ở trên Zalo mình chốt cho các bạn thì bạch thủ 24 lót 42 thì đã không ra các bạn nhé thì hôm qua chúng ta ăn được ba nháy bạch thủ 69 thì hôm nay mình uh, hy vọng là các bạn hôm qua được ba nháy thì hôm nay chúng ta vẫn không bị thua thì các bạn theo thì các bạn theo mình thì các bạn vào đều tiền thì cũng không bị thua bao giờ cả còn số Zalo đây các bạn số Zalo nhóm đây 0868302002 096 các bạn nhắn tin kết bạn vào nhóm mình chốt số cho các bạn từ lô tô trên đặc biệt còn hôm nay mình ở trên kênh mình chỉ giúp cho các bạn ăn được đó là cái dàn đặc biệt 48 số có 19 các bạn nhé thì ngày mai ở trên Zalo nếu các bạn tham khảo từ đặc biệt cho đến lô tô thì mình sẽ chốt cho các bạn ngày mai mình lô tô mình rất kết rất kết các bạn nhé bạch thủ ăn được 69 hôm trước thì hôm sau chúng ta bạch thủ 24 đã bị trượt ngày mai mình rất kết lô tô và đặc biệt ngày mai mình sẽ chốt cho các bạn đúng hai con đặc biệt không chốt nhiều cho các bạn đúng hai con đặc biệt và có lên sàn nhé các bạn nhé có lên sàn cho các bạn hôm nay chúng ta ở, ở trên ờ, Zalo thì chúng ta chỉ đã ăn được cái dàn đặc biệt đó là 48 số thôi nhưng mình rút gọn có mấy con đặc biệt thì các bạn không ăn được thôi cứng chặn chín các bạn hôm nay bắt cho các bạn đúng 97 92 và 42 thì rất tiếc nó ra luôn con 19 chứ không phải là con 92 ờ, chúng ta 97 rất là tiếc thì ngày mai ngày mai đó là ngày 23 tháng 4 năm 2019 thì là ngày thứ ba thì mình cũng kính chúc tất cả các bạn là lọc ra những con số tỷ lệ cao nhất từ trên YouTube hay từ các bạn để chọn ra để các bạn tham khảo và các bạn chọn những con số các bạn chơi chọn chính xác nhất và các bạn xem kênh mình nhớ các bạn đăng ký kênh hoặc không tiếc gì một like để ủng hộ kênh để cho tất cả anh em đội ngũ kênh soi cầu Minh Tú lên kênh cho số tất cả các bạn lọc những con số thì lại cao nhất cho tất cả các bạn để các bạn tham khảo còn đâu là mình nói với các bạn là như thế này tất cả những con số ở trên YouTube mình chốt cho các bạn đó là những con số tham khảo các bạn nhé còn đâu những con số mình để cho chúng ta có thu nhập từ số miền Bắc có thu nhập từ số miền Bắc thì là ở trong nhóm Zalo ở trong nhóm các bạn nhé thì vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé